Rồi một siêu phẩm nữa Một siêu phẩm rất là đẹp Tại khu dân cư công ích quận tư Một căn nhà gọi là với Khi mà quý anh chị có tầm tài chính tầm khoảng trên dưới 10 tỷ Chưa biết chọn ở khu nào Thì nơi đây là một cái siêu phẩm để quý anh chị lựa chọn là một căn nhà Nơi đi làm để trở về Và nơi gọi là mệt mỏi à, và giảm stress à, sau những lần làm việc và bây giờ cái căn nhà mà Phước Sửu à, giới thiệu đến quý anh chị à, có diện tích là chiều ngang 4 dài 17 và được thiết kế là một trệt hai lầu sân thượng và nhà ở là là nhà trống nha quý anh chị cũng không có nội thất gì nhiều quý anh chị mua vào thì ví dụ sắm thêm một ít nội thất à, thôi bây giờ hiện tại là đang có nội thất cơ bản căn nhà được thiết kế là gồm 4 phòng ngủ 5 toilet và mỗi gian phòng ở đây thì rất rộng rãi thoáng mát nhà thì rất là đẹp nằm trong một cái khu dân cư cực kỳ đông đúc rồi mua bán kinh doanh thì rất là thuận tiện luôn bởi vì cái khu này như mọi người nghĩ ra nó nó rất là thuận tiện trong cái việc à, mua bán bởi vì rất là nhiều cửa hàng nè những cái tiện ích một vị trí của căn nhà rất là đẹp mình có thể đi vào bằng hai đường đường Nguyễn Lương Bằng vào cũng được nè đường Phạm Hữu Lầu cũng được một khu dân cư bảo vệ an ninh 24 trên 7 luôn làm văn phòng kinh doanh nè kết hợp à, à, cho thuê căn hộ dịch vụ hoặc á, là mình làm à, nhà để ở riêng lẻ cũng được và đặc biệt ở đây là không bao giờ bị chiều cường hay là ngập nước nha quý anh chị những cái tiện ích xung quanh thì như Phước Dũng nói là rất là đẹp luôn và căn nhà này nằm ở một cái cung đường là đường số sát đường Phạm Hữu Lầu đặc biệt là rất là gần bờ sông nên ở đây là không khí và gió ở đây rất là thoáng mát luôn một mức giá cực kỳ